Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại giờ đang buổi tối rồi. Ngày thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019. Thì trước mặt mình đây thì là kết quả số kiến thiết miền Bắc. Đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay về là 41. Tức là vẫn liên quan của ngày hôm trước các bạn nhé. Đặc biệt ngày hôm trước thì về 14 thì hôm nay là tổng 0 luôn bộ của nó, đó bộ 14 luôn. Là 41. Chạm 4 chạm 1. Thì như hôm qua mình có nói các bạn là đầu 8 đầu 9 câm thì rất cao khả năng liên quan thì hôm nay lại về chạm vốn các bạn ạ như thế này ngày mai đấy các bạn nhé như thế này ngày mai là mình chắc chắn khẳng định với các bạn là có liên quan đến nhau ngày mai là chạm 16 và 49 khả năng là không có các bạn nhé 4619 là không có đâu và ngày mai nó sẽ ra tổng đó là tổng 49 hoặc là tổng 16 cho chúng ta đấy nhưng mà cái này phải có thời gian các bạn để tính toán chứ không phải là muốn cái là được ngay thì à, mình kiểm tra mặt lô tô một chút cho các bạn nhé của ngày 23 tháng 4 năm 2019 lô tô hai nháy ngày hôm nay đó là 09 thì à, vẫn về hai nháy các bạn hôm qua về hai nháy 09 thì hôm nay về lại hôm qua mình chốt cho các bạn ở trên uh, YouTube là bạch thủ 90 nhưng mà rất tiếc lại về 09 84 và hai nháy này và 8998 thì hôm nay lên gọi là đứng ờ, thứ hai hay thứ ba trên top dòng bạch kim thì hôm nay ra ba nháy cả một cặp đấy các bạn ạ nên top cũng không không giam được vẫn ra thì mình không dài dòng nữa và chốt số luôn cho tất cả chúng ta luôn cho tất cả các bạn tham khảo luôn ngày mai là ngày 24 tháng 9 à 24 tháng 4 năm 2019 bạch thủ lô cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 42 và lót 33 và xong thủ lô là 0440 dàn đặc biệt 46 số đây mình lên rất kỹ rồi cho tất cả các bạn và mình có kết có bốn con đặc biệt thôi đó là 373 và 272 cho ngày mai thì trùng máu các bạn thì các bạn có thể tham khảo còn số Zalo của nhóm đây các bạn vào các bạn có thể nhắn tin kết bạn 0868 302 096 cho tất cả các bạn và cho chúng ta mỗi chiều cho cho tất cả các bạn từ những con lô tô song thủ bạch thủ và những dàn đặc biệt chạm tổng cho tất cả các bạn tham khảo được trùng máu các bạn các bạn có thể ghép và các bạn có thể xem xét các bạn chơi thì ngày mai cũng là ngày 24 tháng 4 năm 2019 thì là ngày thứ tư thì mình kính chúc tất cả các bạn là có một ngày à, làm việc luôn thuận lợi trong mọi công việc trong lĩnh vực của các bạn còn các bạn xem kênh thì các bạn thấy hợp với các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh và không tiếc dùm like để ủng hộ kênh vậy mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé